Thì bài nào chưa biết cách tạo ví MetaMask ấy, mình sẽ để đường link video hướng dẫn ở dưới phần mô tả nội dung của video này cũng comment đầu tiên được ghim ở phần mềm ha. Ok thì để tiện ích MetaMask các bạn bấm biểu tượng này cho mình nha. Kế tiếp chọn cài đặt này. Ok kéo xuống một chút này, nhấn vào mạng này. Sau đó nhấn vào thêm mạng ha. Thì này sẽ là một giao diện như này. Đó thì đây các bạn sẽ tiến hành điền các thông tin như tên mạng này, rồi URL RPC mới hay mã chuỗi, rồi ký hiệu tiền tệ cũng như là URL chỉ khám phá khối nha. Thì tất cả những thông tin này mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video này những comment đầu tiên được ghi ở phần mềm ha. Ok, thì mục tên mạng các bạn sẽ điền là Upland Network ha. Tiếp theo là mục URLPC mới này. Các bạn sẽ nhập địa chỉ là api.avac.network xt bc c rpc ha. Kế nữa ở mục mã chuỗi các bạn nhập cho mình là 0xa86a nha. Sau đó mục ký hiệu tiền tệ tức là optional, ở đây là tự chọn, các bạn nhập cũng được, không nhập cũng được ha. Nếu nhập thì sẽ nhập là AVAX này, rồi sau đó mục UL chịu hòa khối thì đây cũng là tùy chọn nha nếu nhập thì các bạn sẽ nhập cho mình địa chỉ là tradechain explorer avax network ha và cuối cùng các bạn nhấn vào lưu để để ảnh thêm mạng avax trên ví metamask ha ok thì như vậy thì mình đã thêm mạng avax thành công trên ví metamask của mình ha thì như vậy là Hoàng Giang Crypto đã chia sẻ những hướng dẫn bạn cách để chúng ta thêm mạng AVAX, Avalanche trên ví MetaMask. Thì bạn nào thấy video này hay với các bạn ấy, thì tiếp một like, một subscribe cho kênh YouTube Hoàng Giang Crypto nhé. Hoàng Giang Crypto chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn những video tiếp theo mình sẽ chia sẻ với các bạn các chúng ta thêm những mạng khác như BEP20 này, TDC20 hay ERC20 cũng như là Polygon, Solana, vân vân và mời mời nha. Hãy cùng đón chờ xem nha. Còn bây giờ, hẹn lại các bạn trong video chia sẻ tiếp theo của Hoàng Giang Crypto. Bye bye, xin chào.